cùng thời điểm cũng sẽ có rất nhiều trận đấu khác được diễn ra mình à, không có thời gian để lên video nhận định đủ hết các trận cho anh em nhưng à, tất cả kèo mình đều gửi riêng trên nhóm cho anh em tham khảo và lựa chọn vào các mã kèo mà anh em ưng ý nhất điều kiện để vào nhóm rất đơn giản à, không lấy phí khi vào chỉ cần anh em chơi cùng trang với nhóm tránh việc các thành phần hay vào nhóm để xin kèo xong rồi lại chơi ở trang khác hoặc là chơi qua thầu qua cò vì ờ, công sức cả team mình tìm hiểu rất kỹ càng và soi từng trận đấu để đưa ra những cái mã kèo thích hợp có tỷ lệ thắng cao nhất cho anh em cùng vào mà kiếm cơm gạo vậy cho nên anh em không cần phải chơi qua thầu qua cò khi chơi bên ngoài chơi qua trung gian sẽ rất phiền phức về nhiều mặt cũng như là sẽ bị mất like nè hoặc không ăn đủ khi anh em cược thắng một trận đấu nào đó một điều nữa là anh em vào nhóm mình khi anh em đã có một trang riêng để chơi thì có thể tự do ra vào nhiều mã kèo mà anh em thích cũng như là sẽ ăn đủ không bị mất like và thậm chí là ăn cao hơn mức cược rất là nhiều Chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến So Kèo Trong video này mình sẽ nhận định so kèo trận đấu tâm điểm derby London giữa Tottenham và Arsenal Trận đấu diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 15 tháng 1 à, ờ, Và đây là trận đấu được đánh giá sẽ hết sức nảy lửa bởi nó khá quan trọng trong ờ, giai đoạn nước rút này Tottenham đang có được 33 điểm xếp ở vị trí thứ năm với 10 chiến thắng, 3 trận hòa và 5 thất bại sau 18 vòng đấu còn à, Arsenal đang vẫn đang thống trị à, ngôi đầu bảng xếp hạng với 44 điểm sau 14 trận thắng, à, hai trận hòa và chỉ mới nhận duy nhất một thất bại trước Quỷ Đỏ thành Manchester trong 17 vòng đấu vừa qua. Phong độ của Tottenham sau 5 trận đấu gần nhất tại giải đấu xứ sở sương mù, gà trống có được hai chiến thắng, một trận hòa và hai thất bại còn pháo thủ thành London vẫn đang bất bại ở 5 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh năm nay với 4 chiến thắng liên tiếp và gần nhất là trận hòa 0-0 trước hiện tượng Newcastle. Về lịch sử đối đầu của cặp đấu này 12 trận gần nhất gặp nhau, pháo thủ đều bị thủng lưới trước Tottenham và 4 trên 5 trận gần đây nhất, cả hai đội kết thúc trận đấu với số bàn thắng trên 3 bàn một trận. Một ít ờ, thông số khác như ờ, Arsenal không thua 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường và 5 trận thắng gần đây của Arsenal đều kết thúc với từ 3 bàn thắng trở lên. Về mã kèo thẻ phạt thì 5 ờ, trên 7 trận gần nhất cả Arsenal và Tottenham đều có dưới 4 thẻ trên một chặng. Nhưng ngược lại về ờ, kèo góc thì 5 trên 7 chặng gần nhất, cả hai đội đều có hơn 11 quả góc trên một trận đấu. Đến với đội hình uh, ra sân dự kiến của cặp đấu này, Tottenham sẽ ra sân với đội hình 3-4-2-1 và có sự ờ, quay trở lại từ các cầu thủ đã bình phục chấn thương, đặc biệt là tiền đạo Richard Lisson cũng như là Lucas Moura. Còn về Arsenal sẽ ra sân với đội hình 4-3-3 ở trận đấu này, gà trống sẽ không có được sự phục vụ của Jesus và Reyes Nelson Tottenham thì đang có phong độ không ổn định khi liên tiếp phải nhận thất bại trong những trận đấu gần đây. Trong khi đó thì Arsenal lại cho thấy sự lì lợm và ổn định đến kinh ngạc từ đầu mùa cho đến thời điểm hiện tại. Trên lý thuyết, ờ, pháo thủ được đánh giá cao hơn Tottenham với việc ờ, phải làm khách và đối đầu với ờ, đội bóng kinh địch. Khả năng cao, đồng quân của Ateta sẽ có một trận đấu khó khăn nhưng pháo thủ sẽ biết cách để giành chiến thắng trước một Tottenham đang có phong độ không được tốt ở thời điểm hiện tại. Nên nhớ một việc nữa là ở trận lượt đi, thời điểm mà Tottenham đang có phong độ cao nhất nhưng họ vẫn thua tâm phục khẩu phục 0-3 trong chiến hành quân đến sân à, Emirates. Đó là trận đấu mà gà trống chỉ cầm bóng 35% và tung ra được 3 cú sút trúng đích so với 9 mà đoàn quân của huấn luyện viên à, Mikel Arteta đã có được. Ngoài ra thì với việc đã thua